Xin chào các bạn, hôm nay Ốc Buôn Hồ Review sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim kể về một cậu bé bị bố mẹ bỏ quên một mình ở nhà và cậu đã phải tự mình đối phó bảo vệ tài sản và ngôi nhà khỏi những tên trộm và làm cho chúng phải đối mặt những cái bẫy giờ khóc giờ cười nào các bạn hãy cùng Ốc Review hết bộ phim này nhé. Hôm nay gia đình nhà Nick đang bàn bạc và chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai. Họ sẽ đến Pháp để nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh lần này. Lúc này đã có một tên chim xanh đến moi thông tin từ hai đứa trẻ để xem gia đình họ sẽ đi du lịch ở đâu trong kỳ nghỉ Giáng sinh này tối đến đại gia đình nhà họ lại quay quần bên đống bếp lửa vừa mới đốt lên nhưng họ lại quên đặt cho gấu một phần nem nướng người anh họ thấy thế liền quay sang chọc tức cậu sức chịu đựng của gấu có giới hạn cậu liền lao vào chiến đấu rất nhanh những bậc phụ huynh bên cạnh đã đến và ngăn cậu lại mọi người vô cùng thất vọng vì cậu luôn là người gây rắc rối mẹ của gấu ước trước đây đẻ cậu ra là quà trứng ăn cho đỡ tức những người xung quanh cũng lên tiếng đuổi cậu đi chỗ khác rồi họ đã để cậu ngủ một mình trên gác mái gấu cũng vô cùng thất vọng vì tất cả mọi người trong nhà đều bỏ rơi cậu rồi Cậu cũng đã ước rằng tất cả bọn họ đều biến ông trời cũng đã hiểu được nỗi lòng của gấu và đã cho cậu một cơn gió to cơn gió đó đã là một cành cây gãy rơi xuống rồi làm đứt đường điện nó đã làm cho cả khu phố mất điện và chuông báo thức cũng không hoạt động sáng hôm sau gia đình mất thức dậy cũng đã là 13 giờ chiều họ vội vàng dậy chuẩn bị vì cũng đã sắp muộn giờ bay cuối cùng cũng đã xong và giờ đã đến lúc gia đình họ lên đường đi du lịch lúc này đã có một cậu nhóc con hàng xóm lanh quanh chơi ở đó đến lúc mẹ của gấu kiểm tra doanh số thì đếm luôn cả cậu ta vào vậy là bà ấy cứ nghĩ tất cả Bọn nhóc trong nhà đều đã có mặt đầy đủ ở đây sau đó đại gia đình nhà họ liền lập tức lên xe trung chuyển để đến sân bay lúc này không thể chậm trễ vì chỉ còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh và thật. May mắn vì họ vẫn đến kịp để lên chuyến bay đó còn lúc này gấu đã tỉnh dậy và không thấy có động tĩnh gì cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền xuống nhà ngồi xem hoạt hình Nicky và Lucky rồi ngồi được. Một lúc gấu cũng đã nhận thấy có gì đó thiếu thiếu sai sai mọi khi đời này đang bị bắt ăn cơm và thỉnh thoảng lại ăn dép vào mông mà hôm nay đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường gấu đi kiểm tra quanh nhà và không thấy hình bóng của ba mẹ và anh chị có lẽ điều ước làm mọi người biến mất của cậu tối qua đã thể hiện thực sau đó cậu liền nhảy nhót ăn mừng vì từ nay không có ai quản mình nữa và kể từ giây phút này chính thức cậu nhóc gấu đã được tự do sau đó cậu đã đi khắp nhà lục lọi kiếm thứ gì đó hay ho để nghịch và cậu cũng đã nhắm trúng khẩu súng sóc lọ của bố mình cậu không chần chờ liền lấy nó đi làm đồ chơi của mình thật bất ngờ vì tay bắn súng của cậu nhóc cũng không thua kém gì ai mà nhà cửa cũng bắt đầu trở nên bừa bộn hơn gấu cũng đã thỏa sức hoạt hình và những món ăn mình thích đến Lúc này mẹ của gấu cũng đã nhận thấy có gì đó thiếu thiếu hình như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng ở nhà rồi đột nhiên gấu hôm nay lại ở im không nghịch ngợm như mọi khi nữa không còn suy nghĩ. Dì và họ cũng đã nhận ra mình quên gấu ở nhà sau khi xuống máy bay ba mẹ lập tức đi gọi điện để tìm sự giúp đỡ cô đã điện cho cảnh sát và yêu cầu họ đến nhà để xem tình hình còn cậu nhóc lúc này vẫn đang thỏa sức vui chơi ở trong nhà gấu sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là mình cảm thấy thích thú đến tôi đã có hai đối tượng tình nghi là ăn trộm đang theo dõi nhà họ nhìn đi nhìn lại thì đó là tên chim. Xanh tối qua đến nhà họ thì ra hắn giả danh cảnh sát đến để nghe ngóng xem nhà nào đi vẫn còn vỏ trong đồ và giờ hai tên trộm cũng xác định mục tiêu chính là nhà của gấu rồi chúng chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng hành động lúc này gấu cũng đã phát hiện đang có những nguy hiểm rình rập bên ngoài cậu vội vàng chạy đi tìm rồi bật hết điện trong nhà lên làm hai tên đó nghĩ bên trong đang có người liền bỏ chạy còn gấu lúc này đang rất sợ hãi rồi nằm trốn dưới gầm giường nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu là một thằng đàn ông sao lại hèn như thế và cậu đã quyết định đi ra khỏi nhà để chiến đấu với những tên trộm nhưng khi ra đến nơi thì cậu đã gặp ông lão hàng xóm có khuôn mặt đáng sợ cậu cũng không còn dám chiến đấu nữa và cậu lại chạy vào nhà náo tiếp một lúc sau cảnh sát mà mẹ cậu gọi cũng đã đến để kiểm tra nhưng gấu cứ nghĩ đó là trộm và không dám dậy mở cửa ông cảnh sát cũng đã nghĩ gia đình họ nhầm lẫn gì đó liền rời đi sau đó hai vợ chồng liền đi mua vé máy bay để quay trở về nhà nhưng thật đen đủi vì hôm nay không còn chuyến bay nào bay đến Mỹ nữa muốn mua được chuyến bay sớm nhất thì họ đành phải chờ hai ngày nữa sau đó cô đã quyết định ở lại sân bay để chờ kết quả còn những người khác vẫn tiếp tục lên đường để đi nghỉ dưỡng sáng hôm sau gấu lại tắm rửa để chuẩn bị cho mọi ngày mới rồi lại đi tìm kiếm những thứ hay ho để tiếp tục nghịch ngợm không còn gì để nói và tủ đồ chơi cũng đã tan tành với cậu cũng nhờ thế mà cậu đã tìm được vĩ đen của anh mình sau đó cậu đã đi ra ngoài mua cho mình một ít đồ để sống sót qua ngày còn hai tên trộm vẫn luôn ở ngoài và theo dõi động tĩnh của cậu gấu cũng đã cảm thấy mình đang bị theo dõi liền bỏ chạy nhanh hơn sau đó cậu đã phải chạy vào một nhà thờ gần đó để thoát khỏi sự truy đuổi của chúng nhận thấy chúng không dễ buông tha cho mình cậu liền trở về nhà để chuẩn bị đúng như cậu nghĩ rồi tối đến chúng lại đến để theo dõi gấu nhưng cậu đã chuẩn bị trước và làm nhiều bóng người bên trong để chúng nghĩ bố mẹ cậu đã về và không dám hành động vậy là cậu đã thành công thoát khỏi bọn chúng thêm một đêm nữa sau những ngày vui chơi thoải mái và giờ là lúc cậu cảm thấy cô đơn và bây giờ cậu chỉ muốn ba mẹ và anh chị của mình trở về nhà còn hai tên trộm vẫn luôn rình mò bên ngoài để chờ cơ hội đột nhập thấy căn nhà có vẻ yên tĩnh rồi một tên đã quyết định lại gần kiểm tra lúc này gấu cũng đã nhìn thấy rồi cậu cho mở đoạn phim chuẩn bị trước trong phim là một đoạn hội thoại đe dọa giết người của những kẻ xã hội đen cậu cũng đã chuẩn bị luôn mấy quả pháo để giả làm tiếng súng nổ khiến tên trộm nghe thấy sợ xanh mặt rồi bỏ chạy mất dép nhưng chúng vẫn không rời đi và vẫn kiên trì ở lại để theo dõi tiếp rồi một lúc sau. Chúng đã phát hiện gấu đang ở ngoài một mình và chúng cũng bắt đầu nghi ngờ rằng chỉ có một mình cậu nhóc đó ở nhà đợi đến khi gấu đi vào thì chúng lại tiếp tục lại gần để xem xét và họ cũng đã phát. Hiện chỉ có một mình cậu bé 7 tuổi này ở nhà sau đó chúng đã trở về và quyết định tối nay sẽ quay lại hành động cảnh chúng bàn bạc đã vô tình để cậu bé gấu nghe thấy còn lúc này một mình mẹ gấu cũng đã bay được về đến Mỹ nhưng đen đủi là lại không có chuyến bay nào bay đến Los Angeles. Một đám người gần đó đã nghe thấy liền ngỏ ý muốn giúp đỡ và họ là một ban nhạc và cũng đang trên đường đến đó. Thật may là họ cùng đường lên cô cũng đã đi nhờ xe của bà để trở về lúc này cậu bé cũng đang lang thang bước đi ngoài đường nhìn gia đình họ quây quần bên nhau trong đêm Giáng sinh cậu vô cùng cô đơn. Rồi cậu cũng đã đi đến nhà thờ gần đó để cầu nguyện ba mẹ và mọi người quay về với mình ở đây cậu cũng đã gặp phải ông hàng xóm mà bấy lâu nay cậu luôn khiếp sợ thấy cậu bé đi một mình ông liền lại. Gần bắt đầu tâm sự hai người cũng bắt đầu nói ra hết những thứ trong lòng mình. Ông lão này là người khổ tâm hơn vì ông ấy và con gái đã giận nhau hàng chục năm nay và không thể nói chuyện giờ ông cảm. Thấy gia đình là điều vô cùng quan trọng vì thiếu họ sẽ vô cùng cô đơn vì thế khi cần người thân ở bên cạnh hãy viết trân trọng và yêu thương họ nói xong ông đã khuyên cậu trở về nhà và suy nghĩ kỹ. Những lời ông nói và cậu cũng không quên khuyên ông hãy làm lành với cậu con trai của mình rồi Kevin chạy một mạch về đến nhà của mình đây là nhà của cậu và cậu quyết định sẽ bảo vệ nó khỏi những tên trộm rồi cậu bắt đầu bày binh bố trận chuẩn bị bẫy để đối phó với chúng đúng đến giờ hoàng đạo thì hai tên trộm Bob và Bell cũng đã đến chúng đã quyết định đột nhập vào trong nhà bằng cửa sau Kevin cũng đã cầm sẵn cho mình một khẩu sắc lọ để khô máu với lũ trộm chúng cũng đã giả danh làm ông già Noel để đến tặng quà cậu nhưng chúng không biết đêm nay chúng mới là những người được nhận những món quả ý nghĩa gấu nhẹ nhàng thọc súng qua khe đưa thư rồi bán cho hắn một phát nát cu cũng may đây chỉ là đạn nhựa không có thì tiếp này coi như bỏ đúng là không sợ quân địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò tên còn lại thấy thế thì thò hẳn mặt vào trong để nhận trọn vẹn một viên đạn thấy có vẻ khó đối phó bọn chúng liền chia nhau ra hành động nhưng chúng đi đến đâu cũng đều có bẫy của gấu chuẩn bị. Ở đó và đó cũng chỉ là màn khởi đầu để đến với những đau đớn đằng sau bốc bắt đầu phá nhưng phá mãi cũng chẳng được đến khi xem lại thì cánh cửa có khóa đâu mà phá sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng tiến. Vào trong nhà kho cũng không lâu sau hắn lại chúng phải tay bẫy tiếp theo chắc hẳn lần này đau hơn nhiều vì hắn ăn chọn một cái bàn là vào mặt đeo bên này cũng không khá hơn là mấy hắn đã bị tay nắm. Cửa nướng chín bàn tay còn mắt bên này thì lại khó khăn hơn khi dính vào một đống nhựa đường nhưng đó là chưa đủ và hắn lại ăn chọn thêm một chiếc đinh vào bàn chân rồi lại ngã lăn quay xuống đất cách. Này Đeo cũng đã chọn cho mình một cánh cửa khác để đi vào nhưng cũng không thể thoát được những cái bẫy mà gấu đã chuẩn bị cũng may có đống viết bên cạnh mới kịp chữa cháy cứu bộ tóc nhưng nó cũng chỉ đỡ được phần nào đó thôi sau đó hắn đã lấy lại tinh thần rồi lao vào để trả thù cho quả đầu này không có gì thay đổi thì hắn lại dính phải cái bẫy tiếp theo còn mét cũng thấy tiếp cận từ căn hầm. Đi lên là điều không thể sau đó hắn đã chọn cho mình một lối đi khác đó. Hưng cũng không thể thoát được sự chuẩn bị kỹ càng của gấu cuối cùng hai tên trộm bọn chúng cũng đã vào được bên trong nhìn hai người họ cũng không khá hơn nhau là mấy rồi hai tên bọn chúng lại ngã sắp mặt ngay trước mặt của một đứa trẻ con đúng là có lớn mà chẳng có khôn bị một đứa trẻ con dụ mắc hết bẫy này lại đến bẫy kia lúc này gấu cũng đã lên phòng rồi lấy điện thoại báo cảnh sát sau đó gấu lại lập tức về vị trí để chiến đấu với chúng nhưng đen đuổi ngay sau đó cậu đã bị chúng vồ lấy và túm được chân cũng may cậu đã nhìn thấy một con nhện rồi với tay bắt lấy nó đặt lên mặt của chúng Hắn sợ hãi bỏ tay ra rồi gấu lập tức bỏ chạy mày định làm gì tao thấy Hà thằng thiểu năng kia chắc sau lần này hai tên ứng dụng này không còn hợp tác với nhau nữa còn gấu lúc này đã đu cáp treo qua. Một ngôi nhà trên cây của cậu sau đó hai tên trộm lại bị cậu nhóc lạ dẫm rồi quyết định leo sang đó đến nửa đường thì chúng cũng đã nhận ra đó là một quyết định sai lầm lúc này mọi cái bẫy cũng đã xử. Dụng hết và giờ chỉ còn cách là bỏ chạy nhưng một cậu nhóc 8 tuổi sau có thể chạy đua với hai tên to khỏe được chứ và ngày sau đó Kevin cũng đã bị chúng bắt được rồi treo lên cao đúng lúc nguy hiểm thì ông lão hàng xóm cũng đã phát hiện ông âm thầm tiếp cận rồi đánh nhất hai gã trộm nghiệp dư này rồi ngay lập tức ông mấy cậu bé về nhà của mình để ẩn náu một lúc sau cảnh sát cũng đã đến rồi vô cổ. Hai tên trộm lại gấu cũng không quên chào tạm biệt để chúng yên tâm ngồi tù rồi cậu cũng đã trở về và bắt đầu dọn dẹp căn nhà cuối cùng thì đến sáng hôm sau mẹ cậu cũng đã đi nhờ xe về đến nhà nghe. Thấy tiếng mẹ trở về gấu vội chạy xuống ôm chầm lấy mẹ đúng lúc này những người còn lại cũng đã kết thúc chuyến đi và đã về đến nhà và giờ đại gia đình của họ đã được đoàn tụ trong ngày Giáng sinh ông lão hàng xóm cũng đã làm lành với cô con gái của mình đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của ốc chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công và mời các bạn hãy đón nhận nhận các video tiếp theo của ốc nhé